Bài tập số 1 của cô ở trong phần ôn tập. Chúng ta sẽ học đó là bài viết số thích hợp vào dưới mỗi vạch của tia số. Phần B, chúng mình viết số thích hợp vào chỗ chấm của một dãy số. Cô nhắc lại nội dung của bài tập số 1. Phần A, viết số thích hợp vào dưới mỗi vạch của tia số. Chúng mình ôn lại tia số. Tia số của cô xuất phát từ số 0 sau đó đến số 10.000. Ở vị trí này chấm chấm, số tiếp theo là 30.000. Tiếp tục như vậy, ta thêm 3 số nữa để hoàn thành tia số này. Ở phần B, viết số thích hợp vào chỗ chấm. Đây là một dãy số tròn nghìn. Các con nhìn, 36.000, 37.000. Vậy tiếp theo là những số nào? Rồi đến số 41.000 và cuối cùng là số nào? Chúng mình cần điền vào đây. Để làm được bài toán này, cô trò mình cùng nhau vào phần bài giải. Trước khi vào phần bài giải, cô nhắc lại với các con, ở bài này chúng mình học ở tia số, đây là một dãy số cách đều được viết lần lượt theo thứ tự từ bé đến lớn và các con phát hiện ra đây là một dãy số. Dãy số này chính là dãy số tròn chục nghìn. Dãy số tròn chục nghìn, cụ thể ở đây là một chục nghìn ở đây là 30.000 các con đã nhìn thấy chưa như vậy chúng ta sẽ điền lần lượt các vị trí này còn ở dãy số tiếp theo ở phần B đây cũng là một dãy số viết theo thứ tự từ bé đến lớn và dãy này của chúng mình đó là dãy số tròn nghìn số đầu tiên của dãy là số 36.000 số tiếp theo là số 37.000 vậy các số chúng mình cần điền là bao nhiêu cô cho mình bắt đầu giải nhé